sinh dô pha xếp lụa ọ miền sầu ọ xỉ chiêu pun tờ du như miền siêu như bầu david sầu nhê sinh dô suy yếm ọ miền nhê hiếu đồ như tỏ chào ọ miền có chiêu nên nhêm xin mạng nên mấy chủ cầm dìa thiên hùng nên sen nên cần như hạp bà buông lại mấy mai hải tàu hải hiu phai dòng nhìn nhẹ chuối. Nhìn nhẹ dùi con ó nhẹ quả, con bẻ đua miền. Chồng mình nhẹ cháu cháu hú xỉ nhìn tình. Mấy dầu ạ. À. Nhìn bối cháu hám chuốt cháu vải nhẹ xỉ. Nhìn tình hiếu cháu mấy bền nhẹ cháu. Nhìn giả mấy game cháu ó nhẹ xỉ. Ô chiếu à mười chếp chua hám miền nhìn hiếu xê bèn lùng hằng mười chếp chua nhìn hiếu bèn đàm lùng mười xê bèn phim hăng thiên hùng nhê choáng bông mười tún xỉ xên hăng đồ hải nhê khói ô chiếu à miền man cháu sành khu mười à dạ diếu ô thiên hùng à mười chếp chua nhìn hám miền xê sẽ kênh trái hải ba miền hồ hồ phải phải yếm mây nhê đạt yê nhê tông linh Ninh bua nhàn yếm mây nhê béo bùng sủa nhê cả nái béo mây à bún ninh bua hốp mây nhê on lọ đài nhê uom quay dụ yếm bua mà chàng mảng nhê uom chính yếm mây nhê răng yê bua tu quật răng thấu mây chẹp rua nhên hắm chén mình tông hiếu tu mây quá tẩy ya dạ, bành phim nhé dầu bún hiếu trình nhé miền. thô mấy tùng bún dầu màu nhé miền nhé dầu trái yê. ya dạ, mấy tùng bún miền vải miền nhé bùa chùn yê biểu. Mạng mạ. Dầu o nhé miền kinh dịa buổi chiến vua. Nên vua chủ phong đọc mình. Mãi hay anh chia xin tài.